Chào mừng bạn đến với Phùng Duy Hoan Official và trong video này Hoan sẽ chia sẻ với bạn một cái quy trình vô cùng quan trọng giúp bạn đăng tải video lên kênh YouTube một cách chuẩn SEO, chuẩn với tiêu chuẩn của YouTube ngay từ đầu. Điều này nó vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ giúp cho video của các bạn được đánh giá và được xếp hạng cao ở trên YouTube. Nó giúp cho khán giả của các bạn có thể tìm thấy video một cách dễ dàng, từ đó giúp kênh của bạn gia tăng đột phá cái lượt view và đột phá lượt subscribe, lượt đăng ký kênh nhé. Hãy bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi mà Hoan update một cái video mới, chia sẻ với bạn về những cái cách thức làm YouTube mới, về cách kiếm tiền online, cách kinh doanh online, cách làm thế nào để xây dựng một kênh YouTube thành công và xây dựng 6 nguồn thu nhập cùng một lúc trên cùng một video với một công sức bạn bỏ ra nhé. Hãy kéo xuống phần mô tả của video và comment những câu hỏi, những vấn đề mà các bạn quan tâm, các bạn muốn Hoan làm video Hoan giải đáp cho các bạn hoặc là khi mà Hoan có những cái chương trình webinar miễn phí, Hoan sẽ gửi thông báo cho các bạn để được tham gia hoàn toàn miễn phí nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hành quy trình quan trọng để tải video lên YouTube thành công. Đầu tiên, các bạn hãy vào cho mình cái trang chủ youtube.com. Mình bấm vào cái logo kênh của chúng ta, rồi vào YouTube Studio. Trong này các bạn sẽ chọn vào chữ tải video lên cho mình hoặc là có thể bấm vào chữ tạo và bấm tải video lên sẽ nhiệm vụ tiếp theo là mình chọn đến cái phần video mà mình lưu trữ đây cái video này mình à, demo cho các bạn về chủ đề kiếm tiền online nhé rồi cái phần đầu tiên là tiêu đề bạn còn nhớ tiêu đề không ạ tiêu đề bây giờ chúng ta lấy ở đâu và tại sao nó có cái tiêu đề mặc định như thế này? Thì đây chính là cái phần tên mình đặt cho video nhé. Đây, tên mình đặt cho video đây. Cái video mình đặt tên nó là kiếm tiền online tại nhà không cần vốn. Thì mặc định là nó lấy đúng cái tên nó luôn. Nhưng nhiệm vụ của mình là phải quay lại cái bảng Excel nguyên liệu và mình copy cái tiêu đề mà mình đã tối ưu ở đây. Đúng không ạ? Hầu hết ở ngoài kia mọi người sẽ làm theo kiểu bản năng ý. Thì không bao giờ có cái phần file Excel này và không bao giờ có cái tiêu đề chuẩn giống như bạn đang có ở đây và chúng ta dán lên đây rồi sau đó các bạn sửa lại cho mình nhá viết hoa toàn bộ những cái ký tự đầu tiên và tuyệt đối là không được viết hoa tất mục đích của việc viết hoa ấy là để cho nó tạo nên cái sự nổi bật còn nếu như chúng ta viết hoa tất thì nó sẽ vi phạm vào chính sách của YouTube là viết hoa quá nhiều vì vậy mình chỉ viết hoa những chữ cái đầu tiên thôi Đấy. Chúng ta sẽ sửa lại ở bên file Excel. Đây mình sửa rồi, mình sẽ copy lại sang file Excel và mình dán lại. Ok. Tiếp theo mình hãy kéo xuống dưới ở cái phần mô tả này, toàn bộ những phần này chúng ta chưa điền gì, nhưng nó vẫn có sẵn là lý do vì sao? Bởi vì đây chính là phần mà chúng ta đã cài đặt mặc định cho tất cả các video tải lên. Vì vậy mà 100 video chứ 1.000 video mà chúng ta tải lên thì nó luôn luôn chứa cái phần này trừ khi chúng ta sửa lại. Được không nào? Và bây giờ cái phần mô tả dành riêng cho video này nhé sẽ là cái sự khác biệt. Thì các bạn phải copy từ cái file chúng ta chuẩn bị sẵn đây và copy này quay sang đây mình dán nó vào rồi mình hãy xóa những cái phần trống này đi kéo xuống dưới kéo xuống dưới tiếp theo đến phần hình thu nhỏ nếu như kênh của các bạn mà chưa xác minh số điện thoại khi bạn bấm vào đây thì nó sẽ yêu cầu mình xác minh thì chúng ta cứ xác minh hết sức bình thường thôi điền số điện thoại vào còn ở đây Hoan đã xác minh rồi thì nó hiện luôn lên và mình tìm đến cái thumbnail mà chúng ta đã làm đây thumbnail open rồi danh sách phát nếu như chúng ta đã tạo danh sách phát trước đó rồi thì mình chọn một hoặc nhiều danh sách phát nhé nhưng nhớ là nó phải liên quan đến cái danh sách phát đó mình mới chọn chứ không được chọn bừa đúng không ạ còn nếu như các bạn chưa tạo thì có thể bấm vào đó, danh sách phát mới ở đây và mình tạo một cái danh sách phát mới và mình chọn là công khai sau đó bấm xong đối tượng người xem ở trong mục này nếu như các bạn dành riêng nội dung cho trẻ em ý, thì chúng ta tích vào chỗ có nội dung cho trẻ em còn ở đây không có thì mình không chọn đúng không ạ giới hạn độ tuổi thì mình cũng không cần giới hạn hoặc là các bạn à, những cái nội dung mà nhạy cảm cấm trẻ em xem thì các bạn giới hạn lại nội dung quảng cáo thì mình bỏ qua nhé không tích phần này phân cảnh tự động ok kệ nó và mình tích vào cho phép tự động phân cảnh nếu có tức là phân cảnh tự động là gì là trên một cái video của mình ví dụ video này dài 3 phút mà mình muốn là chia thành mình nói về ba chủ đề chẳng hạn thì nó đến đoạn này nó sẽ có những cái chủ đề khác nhau và nó chia tách thành 3 phần để khán giả của chúng ta có thể bấm trực tiếp vào đây thì cái phần này mình cũng đã nói rất kỹ ở trong cái phần nâng cao của chiến lược à, gia tăng lượt view rồi nhé rồi đến cái phần thẻ tab đây là toàn bộ những cái từ khóa mà nó uh, tự động mặc định lên nhờ có cái việc mà chúng ta cài đặt uh, ở cái phần là uh, cài đặt cho kênh ấy đúng không ạ tất cả những cái từ khóa lên kênh và tất cả các video phía sau mình tải lên nó sẽ chứa những cái từ khóa này bây giờ cái từ khóa dành riêng cho video này nó nằm ở đâu nó lại nằm file Excel này đúng không nào và nhiệm vụ của mình là copy toàn bộ ở đây và dán sang bên kia. Và các bạn hãy nhớ nhé, kiểm tra lại file Excel của các bạn. Nếu như sau mỗi từ khóa các bạn nó chưa có dấu phẩy thì các bạn hãy thêm vào. Thêm vào. Để YouTube nó hiểu rằng mỗi một cái dấu phẩy là một cái từ khóa. Đúng không ạ? Mỗi một cái dấu phẩy là ngăn cách với nhau phải một từ khóa. Thì lát nữa hoàn copy các bạn sẽ hiểu luôn này. Copy này. Chúng ta qua đi dán. Đó, khi dán thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ những cái dấu phẩy nó mất rồi và nó biến thành một cái ô này thì cái ô này nó được xác định nhờ cái dấu phẩy đó được chưa và các bạn hãy để ý này tối đa ký tự là mình được điền 500 ký tự nhưng mình nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là chúng ta không nên điền một phát 500 ký tự luôn để phòng trường hợp là ngày mai tuần sau tháng sau hoặc năm sau các bạn phát hiện ra những cái từ khóa mà nó ăn theo chen ý các bạn muốn thêm vào đây thì các bạn chỉ việc thêm thôi còn tuyệt đối không nên là xóa những cái thẻ tab này đi và thêm thẻ tab mới nhé bởi vì lúc đó thì thuật toán YouTube nó sẽ phải cập nhật lại nó sẽ lại à, xếp hạng lại video của mình và nếu như video của mình đang được ăn đề xuất rồi đang ngon lành rồi mà nó lại xếp hạng lại như thế thì rất mất công mất việc và có thể nói là chúng ta là đổ gọi là là gì là giống như con dã tràng xe cát biển đông ấy mất bao nhiêu ngày tháng thì mới được đề xuất lên bây giờ nó lại xếp hạng lại nó lại mò lại từ đầu thì là công cốc công cò được chưa nào rồi tiếp theo phần ngôn ngữ chứng nhận phụ đề thì mình sẽ chọn là tiếng Việt và chứng nhận phụ đề thì mình không cần vì mình đang ở Việt Nam còn các bạn ở Hoa Kỳ thì các bạn sẽ phải chọn ở trong mục này là chưa bao giờ được phát sóng ở Hoa Kỳ rồi giấy phép thì mình để nguyên C như vậy cái phần cho phép này này là mình cho phép người ta nhúng video của mình vào trang web của họ đúng không ạ mà không bị vi phạm luật bản quyền còn nếu bạn muốn sở hữu bản quyền thì bạn bỏ cái chữ nhúng này đi giấy phép tạo video ngắn nếu như mình cho người ta dùng tạo dùng video của mình để tạo ra các video ngắn thì mình tích vào đây còn nếu như mình không cho phép dùng thì mình bỏ dấu tích đi đây mình bỏ tích đi luôn và danh mục của mình là là giáo dục còn các bạn thì các bạn sẽ chọn theo chủ đề của các bạn nhé giải trí hay khoa học hay nhạc thể thao Đấy, thú cưng nếu các bạn hướng dẫn nuôi thú cưng thì chọn vào thú cưng và nên nhớ chọn đúng chủ đề để giúp YouTube nó có thể là gợi ý cho mình tốt hơn đúng không ạ để chúng ta phòng những cái trường hợp mà những cái người mất lịch sự ấy, họ vào họ bình luận linh tinh thì mình có thể là bấm vào chữ là giữ lại những cái bình luận có khả năng không phù hợp tức là những cái ngôn ngữ mà nó nó, nó thiếu cái tính uh, gọi là lịch sự nó dùng những cái từ thô tục ấy, thì YouTube nó tự động nó giữ lại và phải chờ mình xem xét và mình duyệt thì nó mới hiện lên còn mình có thể tăng cái chế độ nghiêm ngặt này là cái này là YouTube nó đang thử nghiệm còn chọn vào giữ tất cả các bình luận ấy, là ai xem video của chúng ta và họ bình luận vào video ấy thì toàn bộ những cái bình luận đó đều bị giữ lại hết và chỉ khi nào mình xem và mình duyệt thì nó mới hiện lên công khai còn tắt bình luận ở đây là không có ai bình luận được hết được chưa và mình có thể hiển thị cái số người đã thích video xem hoặc là mình tắt đi đó rồi và bạn thấy không trong quá trình mình tải video lên thì nó sẽ báo cho mình ở đây này đã kiểm tra xong và không phát hiện vấn đề nào đấy vấn đề đây là vấn đề liên quan đến bản quyền đấy không có gì đấy và mình bấm tiếp tục sau đó đến cái phần này là phần các thành phần của video, phần thêm phụ đề. Thì các bạn à, muốn là bên dưới cái video của mình mình có thể vừa nói vừa có những cái phụ đề ấy, thì các bạn bấm vào thêm, thêm vào đây. Rồi sau đó à, mình có thể gõ trực tiếp này hoặc là à, các bạn tải tệp lên hoặc là chúng ta tự nhập. Ví dụ như Hoan đây tự nhập nhá thì mình sẽ làm thủ công kiểu này này. Đó là nếu như các bạn đang có nhiều bức ảnh. Đấy, và mình tự nhập vào đây nếu như các bạn đang có nhiều bức ảnh đó kiểu dạng như vậy các bạn hiểu ý không ạ hoặc là các bạn có thể dùng phần mềm Google để các bạn là bật cho nó nghe cái giọng nói của chúng ta rồi nó ghi lại những cái từ này sau đó mình copy toàn bộ những cái từ đó mình dán vào đây thì nó sẽ tự động đi vào đây nhưng mà như vậy thì nó sẽ không chính xác 100% ở dưới này ờ, và đôi khi là nó sẽ dịch sai bởi vì nếu như mình nói tiếng Anh chuẩn ý, thì nó dịch đúng gần như 100% nhưng mà vì mình đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt cho nên cái công cụ này thì đôi khi nó dịch cũng không được chính xác 100% đâu thì các bạn có thể bỏ qua phần phụ đề đi hoặc là cho thêm một vài cái phụ đề cho nó gọi là có thôi được chưa và chúng ta bấm xong tiếp theo đến cái phần màn hình kết thúc tức là gì <clears throat> mình sẽ bấm vào thêm này khi người khán giả của mình xem video đến cái đoạn này chẳng hạn Đấy. đến cái đoạn gần kết thúc video này thì nó sẽ hiện lên một cái gọi là màn hình kết thúc và mình sẽ chọn ở đây là cái thể loại là là một video một danh sách phát và một người đăng ký này này hoặc là mình có thể chỉnh sửa được nhé mình cứ chọn cái này đấy thì khi mà gần kết thúc video nó sẽ hiện ra dạng như thế này và mình cũng có thể dê đi đấy, dê như cái này và miễn sao nó không trồng là được nếu bạn trồng nó sẽ báo lỗi này này không trồng đó được chưa và mình có thể thêm một cái video ở bên này nữa thêm nữa ví dụ như là thêm video này rồi nó trở thành là video gần nhất này danh sách phát thì mình phải chọn một cái danh sách phát cụ thể đây mình sẽ chọn danh sách phát này đó và bao giờ nó hiện ra chữ lưu nổi lên thì mình bấm lưu lại rồi đến cái phần thêm thẻ này cái này rất quan trọng và thực tế là quá nhiều người bỏ qua luôn mình bấm thêm thẻ này mục đích là gì là nó gắn kết các video có liên quan đến chủ đề này Ví dụ mình đang làm cái video này về chủ đề là kiếm tiền online nhé. Thì mình có thể cài đặt là khi nó chạy đến giây đến phút thứ một ý thì mình muốn nó có một cái chữ nhỏ nhỏ hiện xuống đây là mình có cái chủ đề là kiếm tiền online tại nhà chẳng hạn. Thì ở đây là vì mình chưa có video cho nên là mình chưa chọn được đúng không ạ? Chưa chọn được. Còn các bạn là upload video lên đây rồi thì sẽ có thôi. Đây là chọn một danh sách phát cụ thể này. Đấy. Thì đây bạn sẽ tưởng tượng này, khi mà khán giả xem đến phút thứ một nó sẽ hiện ra một cái thông báo ở đây là kiếm tiền online là nó đang hiện danh sách phát. Còn nếu như các bạn đã upload từ video thứ hai, thứ ba trở lên ý, thì chúng ta sẽ thêm được cái là thêm thẻ này và thêm video này. Và sau đó nó sẽ hiện ra một list các video ở đây và mình chọn lấy một video, sau đó mình điền tiêu đề giống như thế này. Tiếp theo, mình sẽ bấm lưu. Ok. Như vậy là xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ bấm tiếp tục này. bấm tiếp tục và đến cái phần chế độ hiển thị thì mình có thể chọn là chế độ lưu hoặc xuất bản thì mình sẽ chọn là riêng tư nếu như mình muốn cái video này chỉ có một mình mình xem thôi hoặc là những cái người mà mình chỉ định quản trị kênh của mình mới xem được còn chế độ công khai này ấy, là bất kỳ ai mà mình gửi cho họ cái link để họ xem ấy, thì họ sẽ xem được còn họ lên YouTube họ gõ không bao giờ ra cái video này của mình có nghĩa là mình chỉ chia sẻ đến một số lượng người nhất định thôi thì mình sẽ dùng cái chế độ không công khai. Còn chế độ công khai này là tất cả mọi người đều xem được. Không cần có link nếu như họ tìm được video của mình thì họ sẽ xem được. Và đặt ở chế độ công chiếu là nó giống như dạng là chúng ta phát live stream ấy là người xem họ xem được nhưng họ không thể tua được tại cái thời điểm mà mình xuất bản cái video này còn sau đó thì nó lại trở lại bình thường nhé hoặc là các bạn có thể ấn định một cái giờ mà các bạn up lên ý ví dụ ấn vào lên lịch này nhé thì các bạn có thể chọn này ngày ví dụ hôm nay là ngày 30 chẳng hạn thì mình hoàn toàn có thể chọn là ngày tối ngày 30 là mình chọn là 20 giờ 30 mình mới xuất bản thì mình sẽ kéo xuống 20 giờ đây 20 giờ 30 rồi mình bấm đặt là công chiếu là để nó chiếu luôn còn sau đó mình bấm lên lịch thì là đúng đến 8 giờ 30 thì cái video của mình được chính thức xuất bản lên YouTube và sau đó mình bấm lên lịch và mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng tính năng lên lịch này nhé mình nên ấn định một cái giờ cụ thể nào đó mình à, upload video lên ví dụ như là Hoan thì Hoan ấn định là cứ 8 giờ là mình xuất bản một video ngày nào cũng thế tuần nào cũng thế tháng nào cũng thế và nó tạo thành một cái thói quen và khán giả của mình thì đôi khi là cứ mong ngóng đến cái giờ đó để được xem chủ đề mới của mình rồi sau đó bấm đóng lại và mình có thể kiểm tra lại bằng cách là bấm vào phần nội dung này đó thì đây nó báo là đã lên lịch còn nếu như bạn công khai luôn thì mình lại bấm vào đây rồi chọn là cái chữ là lưu hoặc xuất bản và thay vì lúc nãy là bấm vào lên lịch ý, thì bây giờ mình sẽ chọn là công khai luôn và bấm xuất bản đây bấm xuất bản và lập tức video của mình sẽ hiện ra trạng thái là công khai công khai luôn tức là nó public lên hệ thống của YouTube và lúc này chúng ta bấm vào cái dấu ba gạch này mình lấy đường link liên kết có thể chia sẻ và chúng ta sẽ gửi cái video này chia sẻ lên các cái nhóm các cái fanpage website hoặc là các bạn có thể gửi đến một số những cái khách hàng cũ, những cái khán giả cũ của bạn để họ xem ngay khi cái video vừa được update lên, đúng không ạ? Thì cái việc này nó cũng rất là tốt, uh, à, nó giúp cho video của mình được uh, được uy tín hơn, được public nhiều hơn, nhanh hơn. Và bức ảnh của các bạn nó có Đấy. nhiều kích thước khác nhau và đặc biệt Ok, như vậy là tổng kết lại trong video này, Hoan đã hướng dẫn bạn xong một cái quy trình rất là chi tiết và quan trọng để các bạn upload một cái video lên nó chuẩn SEO chuẩn YouTube và nó sẽ giúp cho bạn tạo thành một cái thói quen để tạo ra được những cái bước đột phá đối với cái kênh YouTube của mình và mang về những cái nguồn thu nhập sắp tới đây. Xin chúc mừng bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bài giảng tiếp theo.